Hi, em xin chào các ờ, anh chị quý nhà đầu tư thân mến nha. Hiện tại em đang đứng ờ, ở một số lô đất thuộc khu phố 6, ờ, thị trấn Dầu Tiến, huyện Dầu Tiến ha, tỉnh Bình Dương. Thì lô đất này có diện tích là 10 nhân với 60. Đất là không thổ cư. Thời gian công chứng là 40 ngày. Đó. Rồi lô đất hiện tại sau lưng em nè là là cô su non. Rất là bằng phẳng, rất là đẹp. Rồi bây giờ em sẽ quay cái camera này lại à, em sẽ quay rõ hơn lô đất này cho chị xem nha À, như anh chị thấy đây, đó là hiện trạng lô đất mà em quay. Thì à, lô đất này tại à, khu Phú 6, thị trấn Dầu Tiến, huyện Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương. Diện tích là 10 nhân cho 60. Đó, à, từ cây cọc này à, qua tới bên cây cọc này là đi thẳng xuống dưới là 60 m. Tổng cộng là có 13 lô và đường thì đường đá đường thông ha anh chị ha ở đây thì chưa có điện đây cái điện nhưng mà chuẩn bị ờ, mai mốt nó cũng ờ, kéo đường thôi đường thông hiện trạng đất rất là bằng phẳng đó có su non luôn ở đây thì vô cùng thích hợp để đầu tư ha thích hợp vô cùng để đầu tư luôn đất uh, ờ, thị trấn mà với giá này thì cũng rất là ok rất là rẻ đó rồi anh chị quan tâm lô đất này thì hãy để lại cái uh, số điện thoại giúp em ha em sẽ gọi tiện trực tiếp cho anh chị và tư vấn cho anh chị luôn lô đất này về pháp lý thì uh, quy định của nhà nước á, thì ở thị trấn á, thì 500 mét vuông là được cấp sổ và ở đây thì hơn 500 mét vuông nha 6 nhân 10 nhân 60 là hơn 500 mét vuông rồi cho nên về pháp lý thì anh chị rất là ok à, và đường ở đây như anh chị thấy cọc nè và ra tới cái đường đá này là trừ ra là à, trừ lộ giới ra là, hai mét mấy 3 mét nữa tức là đường đá này nó sẽ làm lớn lên làm nhựa nhựa nông thôn luôn thì à, từ cái lô đất em đứng á, cách trung tâm Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiến khoảng 3 km rưỡi và cách chợ khoảng 2 km chưa tới 2 km nhưng mà à, khoảng 1 km 8 thôi và các trung tâm tiện ích xung quanh không quá 5 km. Đây là đất khu phố, đất tục, đất thị trấn cho nên giá này cũng khá là ok, khá là mềm. Về pháp lý thì anh chị ờ, yên tâm ok nha. À, bao ra sổ luôn. Đây là à, đất này là đang chôn cọc, có nghĩa là đất ban bung nền F0. Cho nên anh chị nhanh tay để à, để sở hữu ờ, cho mình à, một lô đất như thế này nha rất là đẹp